À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan TV Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn con ờ, robot ờ, hút bụi của nhà mình sau một năm sử dụng Thì uh, lúc mình xài được một tháng mình có làm clip review Thì lúc đó là ý kiến là đa số là khen thôi Không có chê tại vì uh, Thứ nhất là nó giúp mình uh, dễ dàng hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa này Những cái những cái hộc, những cái góc trong nhà nó đều có thể vô rồi nó hút, nó dọn dẹp được Ê, Nhà mình giờ nó rất là bụi bẩn là do giờ nó đã hư rồi sau một năm sử dụng thì giờ nó đã bị hư cục đốc sạc và bây giờ mình một đó là mình phải thay cái đốc sạc mới hai á, là nói chung chỉ có khả năng là thay đốc sạc mới hai là phải tìm người sửa được cái cái đốc sạc này mà đốc sạc này giá nó không thấp nó tới 1 triệu 200 lận đó nên là mình quay clip này để chia sẻ các bạn là à, nếu mà xài robot trong thời gian dài á, các bạn sẽ gặp những vấn đề gì thì sau 3 tháng sử dụng á, thì bắt đầu nó sinh ra lối lối đầu tiên là lối cái hộp bụi này cái hốc bụi này tuy rằng mình đã vệ sinh rất là sạch rồi đó khá là sạch rồi nhưng mà nó vẫn thường xuyên báo cho mình cái lối là lối ờ, lối hộp bụi hộp bụi chưa được vệ sinh là bắt mình phải ví dụ mình đang ở trên lầu mình à, nghỉ ngơi để cho nó dọn dẹp á mình phải chạy xuống dưới đang chuẩn bị đi ngủ rồi phải chạy xuống dưới để vệ sinh hộp bụi mà trong khi hộp bụi vẫn bình thường cắm lại thì nó sẽ chạy chứ mình cũng không cần vệ sinh gì hết cái vấn đề tiếp theo mà nó hay bị á, đó là nó bị lối định vị tức là nó nó nhận diện vị trí không đúng và nó quét một hồi là nó cứ đi đi lại lại ở một vị trí thôi xong rồi nó báo là lỗi vị trí rồi hoặc là lỗi là robot bị mắc kẹt rồi yêu cầu mình phải xuống là mình ờ, gỡ kẹt cho nó mà thực ra nó không kẹt gì hết á mình kiểm tra tất cả những cái vị trí cần thiết không kẹt gì hết và mình để sửa lỗi đó mình phải mang ra một vị trí khác xong mình bấm nó cho nó khởi động lại hiện giờ là nó hết sạc điện này cái cục sạc nó hư đó thì lỗi là lỗi thứ hai lỗi hai là con Roborock này nó bị mình đã rất là sợ cái lỗi này khi mình đọc cái review ở trên mạng á, nhiều bạn nói là cái robot mà sử dụng camera thì nó hay bị cái lỗi về vị trí á. thì mình đã mua con này là tới để mình các bạn cho coi giá của nó nha mình mua nó tới giá 9 triệu hai lực đó là nó có uh, laser luôn nó có cái định vị rồi có cái quét laser à, và nghe quảng cáo là khá là tốt mà thấy giá mình mua từ mua từ 29 tháng 3 2020 này thì đến nay là chưa được năm nữa đó mà cái cái lối vị trí vẫn bị đó. nên là các bạn nếu mà xem review trên mạng nghe khen quá trời khen nhưng thực ra đó là người ta chỉ có lấy con robot về người ta à, cho nó chạy một vài lần đầu á thì ok nhưng mà nếu các bạn xài thời gian dài bạn sẽ thấy là à, robot hàng cái này là con mi là hàng Trung Quốc này mình không biết là hàng Nhật hàng đồ thế nào tương lai mình sẽ thử nhưng mà đối với cái hàng Trung Quốc á, mình thấy đa số hàng nào cũng vậy chỉ được thời gian đầu thôi càng về sau xài nó càng xuống càng tệ thì đến gần hôm nay á, là gần được một năm rồi thì nó bắt đầu nảy sinh một cái lối khác là cái lối cục sạc này, này. cục sạc này không vô điện không vô điện thì con robot này như cục đất vậy á tại vì nó không có điện nên không chạy được thì mình kiểm tra bạn nhìn này cái này thì ấn xuống được nè cái này thì nó bị bị bẹp dí ở đây luôn thì nguyên nhân á, là do cái cái lò xo đẩy á tí mình sẽ khui này ra cho bạn coi đây này cái lò xo đẩy ở dưới này nó bị mất nó mất cái lò xo đẩy này đó mất cái lò xo đẩy, này ờ, mình tháo ra mình lấy là cái lò xo đẩy ở một bên nó, nó bị bung này nè cái cái chốt đẩy này, này. này có cái đồ để cậy ra một tay hơi khó làm nhưng mà cái này á do mình chưa hết một năm mình đem lên trên hãng mình mua của mi Việt Nam thì thứ một điểm thứ ba mình thấy hơi bất tiện đó là mi Misomi mình chưa thấy có cái trung tâm bảo hành tại Việt Nam nào hết thực ra cái lỗ này khá đơn giản nhưng mà cái trung tâm bảo hành nó nhất định nó không chịu bảo hành cho mình nó kêu này do lỗi của người dùng làm cho cái cái lò xo nó bị bung ra nhưng mà các bạn tưởng tượng là con robot này nó nặng khoảng 2-3 kg này ngày nào nó cũng đi về đốc sạc nó đè lên trên này hết nó cứ đè ra rồi nó đè rô đè ra rồi như vậy thì đâu đâu có hẳn là lỗi của người dùng đâu có khi là lỗi của robot nó tại vì vợ mình xài cũng khá là ký và mình đâu có làm gì cục sạc đâu cái này để tại một chỗ thôi không ai đụng nó hết nhưng mà nó nó cứ đi đè lên đè xuống như vậy một hồi thì nó xẹp này xuống thôi cái cái lò xo nó là lò xo thôi mà lò xo hồi cái nó bị đè cái nó bị gáy cái này ra thôi đó vậy mà người ta nhất định là cái mi Việt Nam nhất định không chịu nhận bảo hành và mình nói là thế bây giờ em nhận sửa cho anh được không thì bên đó cũng trả lời mình là thường bên em là không giỏi trong việc sửa chữa này thường nếu mà à, cái cục sạc nó bị lỗi gì đó là bên em sẽ đổi mới cho khách luôn chứ không có sửa thì vậy nên là đề nghị mình đó là mua lại cái mới tại vì cái này lỗi người dùng phải lỗi của hãng nên phải mua cục sạc mới thì mà hỏi cái cục sạc này giá như mình tưởng là nó nó khá rẻ nha nhưng phụ kiện của con này á, không hề rẻ chút nào cái cục này tới 1 triệu ba nè 1 triệu hai triệu ba là nghĩ sao một năm mình mua con này mua con này 9 triệu hai thì mình hy vọng là nó phải xài được khoảng 2 3 năm đi, xài một năm nó hư rồi. Nó hư rồi mà mình phải bỏ ra ví dụ như nếu ờ, hư vặt là hư cục sạc á mình bỏ ra triệu hai mua lại. Còn nếu mà hư một cái gì đó nhỏ nhỏ trong này mà hãng nó xác định tức là cái cái đại lý phân phối xác định là cái này lỗi người dùng, cái cái việc xác định lỗi người dùng rất đó, rất là đơn giản, tức là người ta bảo là uh, kiểm tra nếu mà mất đi tem siêu gì đó rồi đó, ví dụ như cái này có cái tem này, tem mi Việt Nam trên này đó. Còn đây là do không hiểu sao mình xài một hồi cái vợ mình vệ sinh sao nó mất luôn cái cái đó rồi xong nó kiểm tra nó không thấy cái này hoặc là nó kiểm tra thấy là có cái gì đó bung ra vân vân là nó sẽ kêu là lỗi người dùng và người dùng là mình phải bỏ tiền ra mình mua lại nếu mà hư cái này thì triệu hai còn hư con này ấy, là bạn phải bỏ ra thêm 8 9 triệu gì nữa mua lại cái xác của nó giữ được cục sạc đó thì cái này là cái mình hy vọng mọi người nếu mà có dự định mua robot á, thì nên ờ, cân nhắc kỹ trước khi mua à, các bạn có thể bỏ ra 8 9 triệu nhưng mà thời gian sử dụng chỉ khoảng một năm nhưng mà cái thời gian hài lòng á, thì chỉ được 3 tháng đầu thôi nha còn sau là ví dụ như các bạn muốn giống như kiểu có một người hỗ trợ bạn lau dọn nhà đi nhưng mà cái người đó cứ ví dụ bạn đang nằm trên ờ, trên lầu đi thỉnh thoảng cái nhắn tin cho bạn báo tin cho bạn là à, hộp bụi có lối rồi đang mắc kẹt bạn phải chạy xuống mặt chạy từ lầu chạy xuống mặt giữa Ờ, sửa nó thì thực ra còn cực hơn là các bạn tự lau tự quét nhà nữa đó thì đây là cái trải nghiệm của mình đối với con Roblox này thì có thể là nó không đúng hoàn toàn à. tại vì đồ điện tử nó cũng có hên xui nữa là có những bạn sẽ xài bền không bền nhưng mà đây là cái lối mình gặp được và thấy khá nhiều lối ờ, và chất lượng của cục sạc này cũng không tốt nó gáy vậy thì đây là chia sẻ của mình à, hy cái vọng các bạn à, à, có thể tham khảo nếu các bạn chọn mua robot nếu bạn thích video này nhớ like và subscribe kênh của mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều à, clip chia sẻ ở đây thôi